để có mái tóc mượt mà như được hấp dầu ở tiệm Và luôn trở lại ngay nếp Hãy dùng dầu gội đi cho siêu mượt với giá giảm chỉ còn 19.000 đồng Cho mái tóc mượt mà như được hấp dầu ở tiệm đi cho siêu mượt